cái câu chuyện định kể rồi mà thằng vua sở khốn nạn lúc bây giờ là mê gái đi phập con nhỏ con dâu nhớ chưa nhớ chưa nhớ chưa đi phập con nhỏ con dâu con nhỏ con dâu sau này thành mẫu nghi nước sở rồi bị bị hợp lư nó phập thêm cái nữa đó đó là con nhỏ đó đó nguồn cơ từ con nhỏ đó mà thằng vua cha đi phập con dâu chưa động phòng với thằng con trai đó nó dẫn tới một cái loạn luân nó dẫn tới đảo loạn gọi là luân thường đạo lý đó là kể về tại sao nguyên nhân sao nó phản sở nha mà khi nó qua nước ngô nó lai hồ sơ cv xin việc thì gặp ngô hợp lưu lúc đó là trên đăng dưới cà tủn lúc đó là ngô hợp lưu chưa là vua và sau này á, thì ngô hợp lưu trọng dụng coi như là thừa tướng coi như là thừa tướng võ luyện văn ôn học binh thư ném mật nằm gai đợi báo thù Trường Bình, Thù Triệu Quát, Xích Bích Ngàn Năm, Thận Tôn Lưu, Bạch Khởi Trương Nghi, Bình Kiến Quốc, Tây Thi Phạm Lại, Định Xuân Thu, Chỉ Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, Xa Trường Giết Địch, Sử Mãi Lưu, luận kiếm Di Nguyễn Thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu <laughs> à, Xin chào mừng các bạn đến với chương trình chém gió xử tàu của anh Di Nguyễn à, Nãy giờ cũng hơi lâu Bọn nhân viên có đem mấy cái nó lên quảng cáo mấy em Anh mới nói tụi bay quảng cáo là mấy con khỉ gì Hàng Di Nguyễn bán còn quảng cáo Tại vì nó là hai chữ Di Nguyễn thấm trong đó rồi Quảng cáo cái gì mà giờ hàng mới của TPVT về đùm nộp aminolin nó về mấy chục mùi wow. bây giờ quảng cáo chừng nào cho hết đúng rồi quảng cáo là hồi xưa thôi là câu chuyện của những năm 2014 15 16 thôi lúc đó là mới cầm cái hũ ngồi quảng cáo giờ là giám đốc quyền lực chảnh rồi wow. không quảng cáo nữa mà là chém gió sự tàu nha cái này mặc định đó là dân trí cao có tiền mới mua được ba đã nói nhiều lần rồi có những thằng có tiền mà dân trí nó lùng nó vẫn không mua à nha còn những thằng dân trí cao mà không có tiền cũng không mua được à nha đó sub bbt là cái duyên cái nợ ok rồi tiếp tục theo chủ đề chém gió sử tàu á anh uh, phân tích hết những cái anh hùng quái kiệt thời xuân thu chiến quốc nó thì không thể nào bỏ qua được cái nhân vật ngày hôm nay nhân vật ngày hôm nay là nhân vật mà một trong những idol của anh Duy Nguyễn anh thích nhân vật này lắm nên trong cái lời khi phân tích về nhân vật này có lẽ tật xấu anh không kể anh kể thật tốt thôi mà qua miệng lưỡi của anh như nguyễn nó, xấu đúng hình tốt lắm em khổ vậy đó đó đó là nhân vật gì tô tần trương nghi bạch khởi liêm pha đều không phải đó là hậu bối thôi còn cái nhân vật anh kể sau này đó là tiền bối mà bảo đảm anh mà làm xong video này là tụi em phải tìm hiểu nhân vật này và kiếm những bộ phim mà có nhân vật này tụi em coi liền đó là nhân vật lê tín kiều anh đóng lại đóng lại đừng có ngạc nhiên mấy em đóng lại lê tín kiều anh đóng lại kiều anh đóng với con ờ, con tây thi rồi à, lê tín à, đóng vai à, ngủ tử tư xong rồi cái à, tây thi cho ngủ tử tư uống thuốc kích dục ngủ tử tư thượng mã phong chết đó là đó là kiều anh và lê tín xuyên tạc sự thật nó không phải nằm ở chỗ đó ok rồi ngủ tử tư là một nhân vật mà rất là giỏi mà cái cuộc đời có những cái giai thoại rất là hay cái thời mà thời sửa thời xưa thời lâu lắm rồi nhưng lặp lại cách đây chừng hăm hăm sáu bảy thế kỷ vậy đó lâu quá tàu nó chém gió mà không đâu biết đâu thì ngũ tử tư tên thật đó là ngũ viên đó ngũ viên người sáng lập ra một cái màn mà đấu võ mà tên phải biết đó là võ lâm ngũ bá tức là cao ngũ viên này ông, ông bài để có luật của trận đấu đó rồi sau này mà à, dương trùng dương mới đánh đó nha em em wow. Đó, mốt làm tới dương trùng dương nữa chịu không em mới vô chém gió ghê chưa rồi thôi nghiêm túc ngũ tử tư là người nước sở nhưng mà ngũ tử tư diệt sở mất dạy chưa mất dạy không nhưng mà không phải mất dạy ngũ tử tư là người nước sở con của ngũ sa cái câu chuyện này anh kể rồi mà thằng vua sở khốn nạn lúc bây giờ là mê gái đi phập con nhỏ con dâu nhớ chưa nhớ chưa nhớ chưa đi phập con nhỏ con dâu con nhỏ con dâu sau này thành mẫu nghi nước sở rồi bị bị hợp lư nó phập thêm cái nữa đó đó là con nhỏ đó đó nguồn cơ từ con nhỏ đó mà thằng vua cha đi phập con dâu chưa động phòng với thằng con trai đó nó dẫn tới một cái loạn luân nó dẫn tới đảo loạn gọi là luân thường đạo lý ngủ xa đứng ra cản nhưng mà tối hôm đó là hai cha con bàn với nhau ngủ xa mà cản chắc chắn thằng vua nó quê nó chém chuyện nó khỏi bàn tại vì trong triều còn có thằng phí vô cực khốn nạn nữa đó thằng phí vô cực khốn nạn là thằng nó đâm chọt rồi xong rồi ừ, ngủ xa mới kêu thằng con nè ngủ tư mày trốn đi không nó chém cả cha con luôn là cái nhà tuyệt nọc đó nhưng mà ra ngoài ngoài ngoài quan ngãi đó còn thằng anh nữa thì hai hai đứa mày muốn phản thì phản mà muốn ở thì ở tùy đó ngủ tư tư nghe lời cha chạy trốn ra ngoài quan ngãi thằng quan ngãi quan ngãi thằng anh nó nghe kể vậy thôi về cứu cha đi cái đó trời ơi coi ông giận chết ông nội ơi nó không được tao mày giỏi hơn tao mày hãy đi đi còn tao tao chỉ có cha tao thôi đối với tao là trung hiếu khó vẹn toàn bây giờ tao chọn hiếu tao bỏ chung đó wow. xong rồi về cứu cha xong rồi chém lượt cặp luôn hai đứa chết luôn đâu phải hai đứa chết không nó lôi nguyên gia đình mấy trăm người ra chém luôn từ đó ngủ tư tư hận nước sở cuộc đời là ngủ tư tư phải giết sở đó yes. hiểu chưa nhưng mà trong quá trình trốn chạy á nó có một cái ân quá tình thù chỗ này đó là thằng thân bao tư thân bao tư là vua dưới quyền của ngũ sa thôi nhưng mà nó khác phe đó thằng thân bao tư này thì cũng trung lắm chứ nó không có điếm đó nó thả cho ngũ tư tư một đường sống để chạy ra khỏi biên hải nước sở đi về nước ngô trên quá trình chạy chạy trốn này nọ gặp thằng tôn võ đó wow. gặp thằng tôn võ đó đó là đó là kể về tại sao nguyên nhân sao nó phản sở nha tại nguyên nhân tại sao mà nó nó nó, nó rời khỏi nước sở mà khi nó qua nước ngô nó apply hồ sơ cv xin việc thì gặp ngô hợp lư đó là trên đăng dưới cả tủn lúc đó là ngô hợp lư chưa là vua lúc đó ngô hợp lư chỉ là là thái tử thôi là thằng, thằng một trong những đứa con của vua thôi đó chứ không phải là vua hiểu chưa thì à, nó phò ngô hợp lư từ lúc đó từ lúc đó và sau này á, thì ngô hợp lư trọng dụng trọng dụng ngũ tử tư coi như là thừa tướng coi như là thừa tướng đó, vậy thì cái quá trình á, mà ngủ tử tư ở nước ngô đó thì anh nói với em câu vậy thôi nước ngô nó mạnh là nhờ ngủ tử tư nó bị diệt cũng tại vì ngủ tử tư đó nên cái cái cái cái nhân vật ngũ tử tư nó rất quan trọng trong lịch sử nước ngô mà lịch sử nước ngô nó gắn liền với lịch sử nước việt và nước tề đó mà nó gắn liền với câu chuyện phạm lãi và tây thi là nội dung của vlog sau phạm lãi tây thi không thể nào không nói được nè đó vậy thì bây giờ anh kể tiếp nè đối với nước ngô thời hạp lư ngũ tư tư có những công trạng gì công trạng là nó tiến cử cho kiến tiến cử cho ngô hạp lư hai nhân vật mà sau này là thay đổi cục diện của của Sư thu trung quốc luôn hai nhân vật đó là một là tôn võ khỏi nói rồi video trước là nói rồi đúng không đạo vương đàn bà rồi đó nói rồi nhân vật thứ hai là nó thấy là thằng thằng nước nước ngô giờ mạnh quá nó phải ờ, tiến cử gian thần vô để cho nó yếu lại đó là thằng bá bì hay còn gọi là bá hy thằng đó là nịnh thần sau này làm tới chức thái tể thái tể giống cái na ná thái sư mày thái thái thái gì thái phó thái gì á thì tại sao mà thằng bá bì này được giới thiệu tại vì nói chung á là nhất quan hệ mà nhì tiền tệ với em thằng thái thằng bá bì này cũng là người nước sở luôn nó cũng là người nước sở luôn nó cũng gia đình nó cũng bị phí vô cực ức hiếp nó xong rồi nó bỏ nó chạy qua bên nước ngô nó nhờ thằng ngũ tư tư tiến cử mẹ nó nhờ nó định ghê lắm mà sao lại thọt của tôi tư luôn điếm chó lắm nói chung bằng thằng bác bác bá bì này là là là nó là trùm hối lộ rồi nó giống như quà thân vậy đó mấy em nó giống như quà thân vậy đó ai hối lộ đúng ăn hết đó nước tề hối lộ đúng ăn mà nước việt hối lộ đúng ăn mà nó chuyên gia đưa ra những cái âm mưu rất nịnh thần và tàn phá đất nước đó thì chúc anh kể tiếp đó là việc tiến cử hai nhân vật này tôn võ thì nó giúp cho nước ngô quá mạnh rồi cái đó không bàn về công về trạng còn bá bì thì nó làm cho nước ngô lũng bại thời phù sai đó thì à, nói về tiến cử lần vậy nói về việc mà gọi là à, xây dựng nước ngô hùng mạnh đúng không bây giờ mấy em muốn muốn một đất nước hùng mạnh thì tụi em phải biến pháp mà thời này là trước nữa nó không kêu là biến pháp thời này kêu là cải tổ xã hội bao giờ cái xã hội nó phải cải tổ hết đừng có xu cao thế nặng Ồ, giống như đô Donald Trump lên phải giảm thuế doanh nghiệp này nọ kia người ta mới đu càng qua Mỹ nhiều hiểu không cái thời tới thời của ông bá Hy á tới thời của ông bá Hy á là cả như nó tăng thuế lên nó tăng thuế lên làm cho dân ngô khổ quá nó đu nó đu càng ra khỏi nước ngô đời mà mấy em chỗ nào mà đối xử người dân tốt chỗ nào mà thuế ờ, nó rẻ đó là doanh nghiệp nó kéo về đầu tư chính sách nó rõ ràng nó minh bạch rồi nó nhẹ nhàng nữa đó nên ổng xây dựng một nước ngô mạnh về lực rồi từ cái mạnh về lực đó đó tôn võ nó phát triển quân đội mạnh về quân sự nữa nó hiểu không hiểu không rồi xong thì trong tất cả những cái cuộc mà xâm lăng cái cuộc mà thảo phạt của nước ngô đó thì luôn có dấu bóng dáng của ngũ tư tư Ngũ Tử Tư là một người bạn rất thân của Tôn Võ khi mà tôn võ ra được chương minh pháp nào đều tâm sự với ngũ tử tư này nọ kia nên ngũ tử tư là một người cũng khá am hiểu tôn võ gọi là binh pháp tôn tử đó đó thì khi mà đi qua bên nước sở để trả thù tại vì ông này ông thù nước sở ông phải kêu ngô hợp lư đánh sở tại trong một đống đứa đánh đó thì nó phải đánh sở tại vì ngày trước á ừ, ngũ tử tư nói thẳng với với vua ngô hợp lư đó là giờ ông làm gì làm tôi phò ông có này có kia cũng được nhưng mà ông phải giúp tôi đánh sở tôi mới phò đó thì được hợp lư được cái chơi đẹp hứa sao làm vậy đó qua đánh nước sở đánh nước sở thì khi mà đánh nước sở ngũ tử tư phạm một số sai lầm mang cái góc độ cá nhân tức là sao tức là khi đó đó là ngũ tử tư đi kiếm xác của thằng vua sở nó chết rồi cái thằng mà ngày xưa chém cha mình đó nó nó kiếm xác của thằng đó nó bốc cái xác lên nó đem diễu giữa chợ nó đem roi ra nó quất nuốt tan nát cái xác luôn người sở rất là căm phẫn người sở rất là căm phẫn người sở nói má vua chết rồi làm lôi xác là quýnh ghê mày nói tao thiết tao thiết đó thế bây giờ vua dân sở phải chịu thôi thế giờ ngủ ngủ thứ tư nó đi lôi đồng vua sở ra nó quất vậy đó nó kiếm vua con mà vua con trốn rồi đó là một trong những cái vết nhơ của lịch sử mà cũng rất là nhiều chính trị gia và lịch sử gia người ta nói là ông này trả thù cá nhân giống như chuyện đào mộ quan trung này nữa em nhưng mà thôi mẹ chuyện phe phái phong kiếm là vậy đó chuyện này nô no bàn rồi tiếp tục tiếp tục anh kể về những cái công trạng của ngũ tư cho mấy em thấy đó là xây nó về xây dựng kiến trúc đúng không kiến trúc nó công ty xây dựng này nọ có tết con rồi đó à, đầu tư xây dựng cái gọi là gì cô tô thành cái cô tô thành rất là vững chắc rất là hiện đại thời bây giờ nói về cô tô là thấy mà cô tô thành là cái nơi mà gọi là dễ thủ mà khó công công hoài không lũng nó thành rất là vững chắc nhưng mà sau này vẫn bị nước diệt công tại vì thằng ngô phù sai nó quá dở đó là cái công trạng của tư tư nữa nha rồi cái công trạng của tư tư nằm ở chỗ đó thì có một cái đối lập lại của công trạng của thằng bá hy đó là xây cô tô đài cô tô là giống như thủ đô vậy đó thủ đô nhưng thì thủ cái thành xong rồi tới cái đài cái đài là cái cung điện đó cái cung điện thì bá hy nó xây để tham nhũng thôi nó xem tham nhũng khốn nạn nó tham nhũng ghê lắm nó nó nó làm cho nước nước nước ờ, nước nước nước nước, nước gọi là nước ngô nó bị yếu lại nó bị yếu lại nói chung á thì ông ngũ tứ tư là một thằng thề thừa tướng mà đã phò hai triều vua một triều ngô hợp lư và một triều là ngô phù sai sau khi ngô hợp lư chết truyền ngôi cho ngô phù sai thì ngũ Tứ tư tiếp tục phò tá ngô phù sai đánh thằng nước việt đánh thằng nước việt là việt dương câu tiễn đó trận đó có sự phò tá của thứ tư nên ngô phù sai đánh thắng thằng diệt dương cô tiễn đó và bắt thằng diệt dương cô tiễn bắt thằng diệt dương cô tiễn đem về đem về nước thì cái lúc đó đó ngũ tử tư nó phản đối rất là gay gắt ngũ tử tư phản đối rất là gay gắt nhưng mà phù sai không nghe đâu mà chết thằng phù sai nó cãi ngũ tử tư hầu như nó cãi hết đó trước khi lâm chung á trước khi cha nó là là là ngô học đưa lâm chung á thì dặn rằng mày không được cãi ngũ tử tư mày phải nghe lời ngũ tử tư đúng không ngủ tôi như cha mà như nghĩa phụ vậy đó ừ dạ dạ vân vân vậy đó nhưng mà rốt cuộc tự nhiên nó có máu gái vô nó cãi tời rồi nó cãi nó cãi kinh lắm Th ông ngủ tử tư ông nói rằng á bây giờ á cái thằng việt dương câu tiễn này nè nó thuộc dạng cái thằng điểm chó tao coi tướng rồi tao tao mày không cãi được đâu mày giết nó đi thằng này là phải giết không được thả không được thả nhưng mà phù sai nó mê chim nên nó thả ờ cái thằng phù sa nó mê chim nó mê chim con tê thi nó thả nó thả nó con cú đó thốn quá vừa có chim tê thi mà vừa có trịnh đáng trong đó nữa thôi thua luôn một cặp luôn bởi vậy ngô phù sai đã thua chứ không mà chúng thua gì trơn trọi hết nên nó cứu đó là thả cho việt dương câu tiễn thì ông này ông nói thẳng luôn ông nói thẳng luôn nếu mà bây giờ á ngô tư á nó, nó, nó nói trong trong với, với lính đó thôi nếu mà bệ hạ đó mà thả bằng diệt dương câu tiễn này nè thì nước ngô chỉ tồn tại tối đa được hai chục năm nữa còn nếu mà giết nó thì sự nghiệp của ngô quốc và ngô hoàng sẽ tồn tại bốn chục năm là ít đó y như rằng hai chục năm sau nước ngô diệt, diệt quốc đó là một cái một cái lịch sử mà nó nó nó khẳng định cái tài năng cái tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Thứ Tư chẳng qua là nói chung là anh theo anh thấy á, nên nếu mà xét về quýnh lộn á thì người ta đề cao tôn võ nó hơi hơi quá chứ còn chính ra ngũ tử tư mới là người nhìn xa trong rộng những cái người mà người ta thao lược người ta nghĩ nhìn được hết những cái những cái tình huống và những cái ban giao những cái mối hệ quan hệ ban giao của của của xuân thu trung quốc thời bây giờ cái thứ hai nữa biết vụ gì không cái vụ tây thi trịnh đáng ông ông bàn ra thôi ông ở trên đời này cuộc đời mà nó mới dính mà úp vô cái mũ là cái, cái không có hên úp vô cái mô là không có không có thành quân dương được ông chơi vui á thì ông chán ông bỏ đi ông đằng này rước hai con quỷ cái đó về đó ngủ tôi từ tức lắm luôn thả cho thả cho dương câu tiễn á là một cú đã đau rồi nha còn rước hai con quỷ cái con tay con con tay thi với con đông thi đó con tay thi thì tên nó cũng là tay thi luôn con đông thi tên nó là trịnh đáng trịnh đáng hình như là tổ tiên của trịnh hội hay gì đó không biết dùng họ trịnh trịnh khắc sản trịnh gì tùm lum la trịnh đó mà hai con quỷ này nó đẹp mà nó cà lẳng cà lơ cà lẳng lơ đi đeo ẻo trên mặt già hoài già lên tao sáu máu nữa chứ mày lạng lạ chấm tao tao hoài mày các kiểu nên ngô phù sai cãi ngủ tử tư ở cái điểm phụ nữ nữa mà khi mà khi mà gọi là dính cho hai cái con quỷ này nó bào kinh khủng luôn mày ơi nó bào ghê lắm em biết nó bào gì không thứ nhất nó bào tinh lực của con vua thằng vua đi cà nhắc ngày nào đi cà nhắc hết tổng nguy hiểm lắm á thằng vua nó nó bị hai con nhỏ này bào con trên con dưới con trái con phải đúng không ba chục ngàn cho nghỉ ngày nào hết á tại cái chu kỳ hai con này nó nó so le ba chục ngàn cho nghỉ ngày nào hết kết quả là sao kết quả là thằng vua nó bỏ vợ bỏ con của nó vợ của nó là công chúa nước tề mà đẻ ra đứa con hoàng tử luôn mà khi mà gọi là khi mà ông mê hai nhỏ này ông bỏ bà này ông bỏ bà này đâm ra bà này bà buồn bà hận rồi đối xử nói chung là giữa cung cấm mà phụ nữ với nhau dành nhau từng cái khăn cái chén chai nước hoa chờ neo rồi chi, chi, đi giày cái túi tùm lum la đó <laughs> nên bà hoàng hậu bà bị ức hiếp từ đó bà đâm ra bà buồn bà buồn xong rồi cái dẫn tới cái sự xa lánh giữa nước tề với nước ngô đúng không tự nhiên tao gả con gái cho cho mày mà giờ mày đối xử con gái tao tệ bạc quá này nọ rồi hai bên hậm hạm một cái xảy ra chiến tranh ngô tề xảy ra chiến tranh ngô tề thì mặc dù cái trận chiến ngô tề đó là bên nước ngô nó ăn phù sai nó thắng thôi nó không nhờ ngủ từ từ đi đánh nên thắng nhờ ngủ từ đánh nên thắng nên nhưng mà sau này á từ cái trận chiến đó nó dẫn tới cái cục diện của đất nước ngô nó mất cái đồng minh mất cái đồng minh rồi sau này rồi nó bị hại bị này bị kia yếu lực lại nó nước tề nó không cứu luôn nước tề nó không cứu để cho nước việt ăn nước ngô sao để tính ăn là nước việt nhưng mà ai ngờ nước sở nó phục hưng nó dứt hết đó là sai lầm trong cái chuyện mẹ con con nhỏ hai quỷ cái này nó bào đó là bào về tinh lực nha còn cái này bào về vật lực nữa nè kinh tế nó có một cái cô tô đài rồi đúng không đáng lẽ ở trong cô tô đài cũng được đó rồi không chịu đâu hai con quỷ này nó thích chim thích bướm em nó thích thôi bây giờ à, à, bệ hạ vô rừng xây cho thiếp một cái đài mới đi xây cho thiếp một cái đài mới đi để à, um, để, để muội với tây thi tỷ gọi hầu hạ hoàng thượng cho nó riêng tư nó để mình tắm thiên nhiên này nó không ai rình gì cho các kiểu ông ơi cái vua mới nghe nó mới đau chứ thằng vua nghe mà nói tới xây dựng là thằng bá hy nó thích thằng bá hy là trùm tham nhũng xây dựng luôn nó là nó đóc vô nó xây cái đó nữa nó tốn thêm tiền nữa lúc đó tăng thôi xu tăng thuế lên dân ngô đói khổ quá nó bỏ đi gần hết khổ vậy nó bào ngu rồi cái giọt nước tràn ly mà dẫn tới ngủ từ từ nó chán luôn là biết gì không cái đó là mối quan hệ giữa tề với ngô đó là đã nói đó thì ngũ tử tư là theo phe của bà hoàng hậu đó mà bây giờ nó là liên cái nước tề là nước già rồi nó xa mình rồi nó không có gây hiện nguy hiểm cho mình cái nguy hiểm của mình là cái nước việt kìa bây giờ thả mẹ nó dị dương cô tiễn rồi thì phải đề phòng ờ, quân đội không có đâu đi sách quân đội của mình đánh nước tề cho nó hao binh tổng tướng chơi vậy đó nó hao binh tổng tướng chơi vậy đó nên từ đó đó nó xảy ra cái vấn đề là ngũ tử tư nó đứng giữa nó đứng giữa hai đất nước là nước tề và nước và nước ngô bây giờ phải liên minh hai nước này lại để chống việt chứ không liên minh lại thì chết lúc này bá hy nó thọt đó mà lúc này bá hy nó thọt mấy em nó thọt có nói là ủa ông à, nhận tiền hối lộ của nước tề vậy ông nói tốt cho nó quá vậy mà trong khi chó bá hy nó nhận tiền hối lộ nước việt chó bá hy nó nhận tiền hối lộ nước việt nó nhận từ từ cái đời mà đời hạp lư luôn chứ không phải đời đời đời đời phù sai đâu mấy em mà nó vu khống cho cho cho cho thằng ờ, thằng ngũ tư nhận xong rồi lời qua tiếng lại vua này nọ chung nói chung nó cũng bất mãn ngũ tư tụi ngũ tư kỳ, kỳ đà cả mũi nó nhiều quá tất cả kiểu nó không được phê đúng không mẹ lúc mà đang, đang phập nhỏ tay thi chỉnh đáng xong kêu về họp này nọ gặp này cũng đội sự nó chính chán cái nó nặng lời nó chửi luôn ngũ tư tư nó nói ông hai lòng abc các kiểu rồi xong rồi cái ngũ tư tư nóng rồi nói thẳng luôn hôm nay tôi sẽ nói thật lời những lời thật lòng với cái bọn gian thần khốn nạn và thằng quân dương trẻ trâu nó kể tội ngô phụ sai ra thứ nhất những cái tội nãy giờ nói đó những cái tội nào thả viên câu tiễn nè tầm nhìn thằng hẹp nè mê gái mê mú nè đầu tư không kiểm soát nè xây đài xây điếc nè quan hệ ngoại giao dốt nè nó chửi trời ơi nó thẳng luôn nói thẳng luôn nói xong rồi cái ông vua đó ông tức mình lên ông ban cho kiếm chọi kiếm bụp tự tử đi mày ngày người ta là khai quốc công thần này nọ kêu giờ mấy gây lộn lên triều kêu tự tử đi ngủ từ từ cầm cái kiếm lên mấy kia tưởng đâu diễn thôi ông cha không có chết đâu ngu chết quyền cao chức trọng chết mẹ chết gì đúng không diễn thôi xong rồi kề lên cổ cái nói bệ hạ còn dài nhất là 10 năm để tồn tại nước ngô này khi mà thần chết rồi câu nói nổi tiếng với lịch sử em hãy treo đôi mắt của thần ở cửa đông Thần muốn nhìn thấy cái ngày Diệt dương câu tiễn Sang thành hạ trại Tàn sát ngô hoàng Nước ngô ắt diệt Xong cắt cổ Đúng rồi Nguyên cảnh tượng đó Nguyên cái triều đình nó thấy nó sốc Trời ơi Chính cái thằng bá hy á Là thằng nó ghét nhất mà nó vẫn sốc Nói tao không ngờ Dưới cái gầm trời này có một cái trang nam tử như vậy nó không ngờ cái thằng ngũ tư này quá ư là quân tử dưới cái gầm trời này mà có một cái người mà xong mà khí phách thiên ngang đỉnh đạt mà là một trang nam tử như vậy nó không nghĩ ra được con tây thi đứng ngay đó xỉu luôn con chỉnh đáng là đứng ngay đó là kể như hoàng hồn luôn tại con chỉnh đáng nó cũng có chăm mồi nữa chăm mồi tay ngủ thứ tư là phe của bà hoàng hậu nó nó chăm chọt từ lưa hết nhưng mà qua cái cú tự sát đó một cái một mừng nhất là nước việt đậu nước việt sợ nhất con cha này ngày nào còn thằng cha này là ngày đó không có thể nào mà tạo phản được ngày nào không thể nào diệt ngô được nhưng mà cha này chết á thì nó là là là cái ngày tàn của đất ngô chỉ còn 10 năm nữa lúc đó là mất mẹ hết quân sư rồi phù sai thua luôn phù sai đánh sao lại đó nên anh mới nói với em á là ngũ tử tư á là cái người á mà gọi là gây dựng ra nước ngô nếu mà nước ngô không có ngữ tử tư á, thì nước ngô cũng chỉ là nước bắp thôi cũng chỉ là nước bắp thôi mấy em đâu có thành công trạng gì đâu đúng không nhưng mà nước ngô có ngũ tư tư tự nhiên thay da đổi thịt với sự góp sức của ngũ tư tư và tôn võ đã tạo một thời kỳ vàng son và thịnh vượng nhất cho nước ngô nước ngô lịch sử nước ngô chỉ có vậy thôi đó lịch sử nước ngô chỉ có hai triều đại là có giá trị thương mại thôi một là ngô hợp lư hai ngô phù sai hết mà tại dưới trướng đó là là có một ngũ tử tư là một người giống như là là vip nhất thời điểm lúc bây giờ là vip nhất luôn ở bên kia có con văn chủng nhưng mà không có men bằng nó mốt mà nói về phe bên việt nữa nó có người dân chủng phòng lãi nhưng nó không bằng của tư nó nắm hết càng khôn nắm hết biết hết theo anh đánh giá là ngũ tử tư còn trên cả tài của tôn võ nữa tôn võ thì về quân sự thôi còn ngũ tử tư cả về quân sự đúng không lẫn về điều hành đất nước lẫn về tầm nhìn chiến lược lẫn về ngoại giao wow. là một người mà tất cả mọi người đều nể trọng cho dù ông cho dù phe là phe um, phe nước việt hay là phe nước ngô gì vẫn nể trọng một mình ngũ tử tư còn nhắc tới Ngô phù Sai là lắc đầu lắc đầu mấy em nhưng mà có một cái hài gì nè cái này là chuyện ngoài lề nha kể nghe chơi ở bên nước Việt con thằng tướng rất giỏi tên là Trù Du Dương thằng Trù Du Dương này nó muốn phập con nhỏ công chúa Như Ý nhưng mà định mệnh là không phập được đó công chúa Như Ý là em của chị Dương Câu Tiễn nói em thấy rối rối chưa nói chung mà cái nói chung là cái này là ngoài lề thì có một lần á ngủ từ từ tháng này giỏi quá ngủ từ từ tính vô khuyên để hàng thôi bỏ chị nhân cô tiễn đi thằng chó đó bd mà theo cái gì theo tao nè theo ngô phù sai nè nhưng mà cái ngụ du trù, trù dương nó khịa lại nó khịa lại vậy cuộc đời này tôi đánh cược với ông ông bỏ sở ông theo ngô thì sau này ông bỏ ngô theo ai đó còn bây giờ ông dụ tôi bỏ việc theo ngô rồi sau này tôi bỏ ngô tôi theo ai tôi cược với ông vậy đó nên tôi cho dù nước Việt như thế nào chăng nữa tôi cũng bỏ mà thằng này nó không bỏ thiệt nên sau về nó sau này nó bị à, thằng thằng Việt Dương Câu Tiễn là vua của nó giết luôn đó nên trước khi trước cái chết á trước cái chết của tư của tư ngồi nhớ lại nhắc lại có một thằng kẻ trâu tên là trù vô dương nó hỏi tôi câu này vậy thì cái bây giờ nước cái triều đại của của ông ngô phù sai nó lũng bại như vậy cái triều đại của ông ngô phù sai nó nát bấy như vậy thì hôm nãy giờ tao bỏ ngô phù sai tao đi qua tài cái đó ai coi đúng không nên thôi tao chết mẹ để để tao giữ một cuộc đời thanh thanh gọi là cuộc đời trong sạch thanh bạch đó nên ngũ tử tư là một vị thừa tướng mà đánh giá đẳng cấp nhất thời lúc bây giờ luôn mà cũng có một số bộ phim về ngũ tử tư mà tụi em có thể uh, theo dõi uh, tham khảo tất nhiên trong đó có một bộ phim cũng khá là sầm xí đế nó tên là tây thi tình sử mai, mai mốt anh sẽ dành một clip anh đam chết mẹ bộ phim này luôn